thì chúng ta cùng tìm hiểu để nhận biết về hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì có mấy góc vuông? Chúng mình sẽ dùng eke để đo. Hình chữ nhật có một góc vuông này, hai góc vuông này, ba góc vuông này và bốn góc vuông. Vừa rồi các con đã tìm hiểu hình chữ nhật có bốn góc vuông rồi đúng không nào? Bây giờ các con hãy quan sát và tìm hiểu tiếp về đặc điểm của hình chữ nhật. Hình chữ nhật có bốn cạnh gồm có như sau. Đó là hai cạnh dài. Hai cạnh dài có độ dài bằng nhau, đó là cạnh AB và cạnh DC. Hai cạnh dài mà mình thường hay gọi là chiều dài của hình chữ nhật. Tiếp tục chúng lại có hai cạnh ngắn. Đây, đó là cạnh AD và cạnh BC. Hai cạnh này cũng có độ dài bằng nhau và người ta nói là hai cạnh ngắn có độ dài bằng nhau hay còn gọi là chiều rộng của hình chữ nhật AD bằng BC. Các con đã nhìn thấy rõ đặc điểm của hình chữ nhật rồi. Hình chữ nhật gồm có bốn góc vuông, hình chữ nhật có bốn cạnh, có hai cạnh dài bằng nhau, ta gọi là chiều dài và hai cạnh ngắn bằng nhau, người ta còn gọi đấy là chiều rộng của hình chữ nhật. Chúng mình cùng tìm hiểu các hình ảnh thực tế của hình chữ nhật ở bên ngoài. Ví dụ quyển vở của các con hoặc quyển sách toán 3 của các con cũng là một quyển sách có được cắt theo hình chữ nhật. Rồi cái tấm bảng mà cô viết cũng viết cũng vẽ bằng hình chữ nhật. Rồi cái màn hình tivi này cũng là hình chữ nhật. Cửa sổ ở nhà các con hoặc là cửa ra vào cũng là hình chữ nhật chúng mình thấy trong thực tế có rất nhiều những hình rồi những vật dụng trong gia đình sử dụng bằng hình chữ nhật